Tư duy kiểu Úc Xe ôm kiểu Úc Hãy uống bia poster và tham gia chương trình Đải vàng kiểu Úc để đoạt giải thưởng một lon bia bằng vàng rồng và nhiều giải thưởng vàng khác